vì vũ cũng đứng với cương vị của một người chơi mới đó là ok thì hôm nay sau 3 ngày chơi thì uh, ờ, vụ mới lên được level 18 thôi còn anh chị sau những ngày chơi vừa rồi thì tất cả các anh chị và các bạn đã được level bao nhiêu rồi cùng comment xuống phía dưới nha rồi ok thì uh, hôm nay mình sẽ làm bây giờ cái giá hiện tại bây giờ có rất nhiều bạn hỏi là bao nhiêu tiền thì chúng ta có thể bắt đầu được cái game này thì một cái game này á, bắt đầu thì uh, mình phải cần có bet đúng nào mình game này game nuôi bet nuôi thú và khi mà thủ lớn lên thì ờ, nó có thể là giao phổi ra cái trứng và chúng ta có thể là thứ nhất á, chúng ta có thể bán được thủ nè thứ hai có thể là ờ, khi mà ra thủ ngon á, thì giá nó cao thì trong cái quý này vừa rồi trong cái quý này à, bên nhà phát hành game đã công bố rằng trong quý này à, tháng 6 tháng 7 tháng 8 à, tháng 7 tháng 8 tháng 7 tháng 8 tháng 9 này thì trong tháng những cái tháng sắp tới sẽ ra cái market plan đó là market play thì khi mà ra mắt play này thì chúng ta có thể mua bán và trao đổi được và cũng mong rằng những cái này nó sẽ phát triển trong thời gian càng sớm càng tốt được nào đó và không biết khi mà ra mắt play vậy thì mình có khi mà nó có còn cho mở trứng hay không hay là lúc đó nó khóa trứng lại không không cho mở nữa vì sao vì cái lượng khi mà mở càng nhiều thú á thì cái tình trạng sao ạ thì cái đồng nghĩa một điều là cũng lạm phát cũng lên lúc nào phản nát cũng rất là cao đồng thời một cái nữa dù ví dụ mà cũng tin chắc rằng khi mà cho mở trứng đi chăng nữa đúng nào khi mà cho mở trứng thì cái điều Vũ tin chắc rằng là cái giá của một quả trứng thì lúc đó thì Vũ tin chắc là nó sẽ không còn rẻ nữa hiện tại bây giờ giá hiện tại của nó đang là ở thời điểm hiện tại Vũ đang làm video nha là 4.6 rồi đồng ý nào có thời điểm nó lên hơn 6 chấm rồi gần 6.5 rồi đó thì không biết rằng á trong tương lai một vài tháng tới nữa thì cái đờ, cái debate này cái đồng token này nó có lên nữa không hay là nó lên bao nhiêu lần hoặc là nó xuống như thế nào đó một thời gian tới và vũ tin chắc rằng nếu mà trong cái đà phát triển như vậy thị trường đang có một xu hướng một cái trend là trend NFT thì uh, ít nhất cũng phải kéo dài đâu đó cũng vài tháng đúng không nào thì không biết tới lúc đó thì cái đồng DBET này nó giá trị như thế nào nữa và với giá hiện tại thì mình muốn ví dụ với giá hiện tại mình muốn mở một quả trứng á thì à, một quả trứng tương đương với một con bé và một con bé như vậy là cần một quả trứng như vậy cần phải mở là vòng 3 đồng DBET ba đồng debate này mình nhân cho 4.6 4.7 đâu nào thì đâu đó khoảng 13 13 đô đâu nào 13 đô rồi hơn 13 đô rồi đồng ý không nào và khi mà mở được mở khi mà mở chúng ta mở một quả trứng là 13 đô 13 đô nhân ra tiền Việt đi ạ thì đâu đó khoảng hai trăm rưỡi rồi đúng không nào 200 200 rưỡi đúng không 23 hơn rồi chứ đúng không nào mình nhân cho tỷ giá đây mình bấm máy tính luôn nè được nè 13 đô mình nhân cho 23 đô 24 23 ngàn đi 23 ngàn rồi bằng 299 ngàn 300 ngàn một con bé tất cả anh chị thì hôm nay Vũ sẽ mở 10 con được nào nhân 10 lên thì đầu đó khoảng gần 3 triệu thì mai Vũ sẽ đầu tư để chúng ta mở bé thứ nhất là cũng mong rằng nhân phẩm tốt ok nè rồi chúng ta cùng tổng quan tổng quan qua vừa rồi ha rồi từ vừa rồi thì vũ mở được một số ô đất đây khi mà chúng ta càng chúng ta phải càng cày càng lên level càng cao á thì chúng ta phải cày thứ nhất á chúng ta lên level càng cao thì chúng ta mới có thể mua được những cái mảnh mảnh đất này những mảnh đất tiếp theo để chúng ta có thể thu hoạch được nhiều hơn thu hoạch được vàng nhiều hơn nè hoặc là chúng ta mới mua được thêm nhiều mảnh đất nữa để chúng ta có thể thu hoạch được uh, những cái thức ăn cho những cái nè thức ăn cho những cái thú cưng của mình được nào và khi mà những thứ tương nó lớn này đó thì nó cái tốc độ đào cũng như là uh, những cái skill nó mới xuất hiện được ok được nào ba ngày rồi đó các anh chị mà mới có level 18 thôi Vũ thấy là hơi chậm so với rất nhiều anh em được nào vì Vũ không phải tập trung suốt ngày vào game được đúng ra Vũ còn nhiều công việc khác nữa game chỉ là một phần thôi và Vũ muốn khi mà Vũ thấy cái game này hay quá Vũ muốn review và cũng ủng hộ cho những cái game Việt Nam vừa rồi trong tháng vừa rồi chúng ta có rất nhiều sự kiện do những người Việt Nam phát hành à, dân tộc Việt Nam đã phát hành và đã đã lọt trên top 1 top 2 trên thế giới rồi Ok thì bây giờ chúng ta vào cái phần đập chấn luôn nha và khi chúng ta cần đập chấn thì Vũ nhắc đi nhắc lại nè chúng ta cần 30 đồng cần cần có đồng đi bet này nào và cái đồng đi bet này thì à, mình sẽ bắt đầu mở trứng có đó và bắt đầu khi mà chúng ta vô mở trứng á, thì chúng ta vào đây vào game của mình rồi đúng nào chúng ta vào shop Vũ mở được bao nhiêu con bé này ta hiện tại nè hiện tại là được 15 con bé rồi mà chưa thấy con nào cũng đẹp cả và đặt đây, bây giờ cũng sẽ cho tất cũng sẽ chia sẻ cho tất cả anh chị và bạn nha những cái con bé nào gọi là hôm bữa cũng có làm một video thì uh, nói về như thế nào là một một cái con bé ngon rồi như thế nào là một con bé tốt rồi là quyển nào và khi mà mình như vậy buổi sẽ chia sẻ thêm một đó đây nè sẽ có những cái dạng bé như sau một dạng là online online này khi mà chúng ta vào cái cửa hàng bé á đây nè khi mà chúng ta vào my nè đúng nào thì chúng ta sẽ thấy được là có cái huy hiệu đấy có một cái huy hiệu sao ở cái góc này nè đấy đó là chúng ta là đang là thuộc dạng outline là con này là phát quang nè phát quang xung quanh người đúng nào thì con này là nó rất là đặc biệt và rất là tốt nói chung là khi mà mà thấy con nào sáng sáng đẹp đẹp như vậy là các bạn tự hiểu rồi đó còn nó khá là chị aura aura là một cái dạng là nó có những cái hào quang những cái gọi là những cái nổ dưới chân này, hoặc có hai dạng aura nha aura có những cái nổ những cái ngôi sao rồi những cái nó bay xung quanh người tất cả anh chị nào đó đó là những cái con rất là tốt rất là quý gọi là rất là hiếm luôn á anh chị nào có những con này thì hãy giữ nha và những cái con bét như thế nào là những cần có những cái bộ phận như thế nào để làm một con bét tốt thì bộ đặt cũng đã làm video trước rồi thì anh chị hãy trước khi chơi cái game này để thì chúng ta hãy coi lại những cái video trước nha Vũ sẽ để lại đường link phía dưới hoặc là có một để con có cái nồi dưới chân nè đó cái nồi dưới chân nè đó đây là vũ gọi là cái cái hào quang nữa nào ở nào cái hào quang được không ok đó những con sáng sáng sáng sáng lên như vậy nè có những cái bay bay xung quanh nè đó có dạng có dạng aura nè được nào aura thì aura thì khi mà vào cái cửa hàng á cũng là sẽ thấy có cái vương miện cái vương miện ở trên ờ, ở cái góc này nè ở góc phải luôn có cái vương miện ở đây được nào hoặc là ông còn cái dòng mà có hai dòng aura và cái dòng outline nè được nào outline nè thì ờ, nó có phát quang xung quanh người nó ok được nào rồi nói như vậy thôi bây giờ mình vào phần chính nha là phần đập chứng nha tất cả anh chị và bạn ơi rồi chúng ta cùng đập chứng nào ok vào shop mua mét nè đập chứng ok ok chúng ta xác nhận hoặc là ở đây nè các bạn có thể là chỗ cái phí ga này các bạn có thể chỉnh về hai thì chúng ta có thể phí ga của chúng ta sẽ đi giảm giảm đi một nửa được nào và vẫn giao dịch thành công bình thường nha chị giảm đi một nửa rồi chúng ta giao dịch 10 lần thì chúng ta giảm đi được 5 lần rồi đúng nào một nửa cũng khá là nhiều đấy ok một quả mỗi lần nó đang cho là đọc một quả nhờ đây mình đập mình đập nó đây ôi con này hả không biết có gì đặc biệt không không có gì không có hát quan không có hào quang gì hết ô bình thường nào à, ờ, cho vào luôn à vũ còn khá nhiều chỗ đây thôi cho đại vào đây đi rồi ừ, mình coi thử con này nó có cái gì không ta không có gì hết à, quỷ nào con này có không có sừng luôn có đủ có đuôi có cánh có chân ờ, con này không có sừng luôn à, không có hào quang không có phát quang vậy nha chị đấy thôi để đấy đi tiếp tục con thứ hai nha mình mở con thứ hai nào con thứ hai nào ok chỗ này mình chỉnh thi ra lại nha xác nhận nè vì lúc nãy chị nếu mà không được thì chúng ta để nguyên thấy mà mua lỗi thì cho để nguyên ok hai con rồi mình phép lại cái coi mua hai con là còn 24 đồng nè mọi chữ nào uh. Uầy. con này chắc hôm nay sao mở hai con rồi thấy toàn là chim không con này có gì không ta ok cho vào đây luôn đi mấy con bay bay cho vào đây coi thử coi nha mình mới vừa mở được một con đây con này con này thì có gì ta có không có mắt kiến à có mắt kiến luôn nè ờ có mắt kiến đầy đủ nhưng không có hào quang phát quang gì hết ok tạm được con này gọi là cũng bình thường nữa chị mình vô tí nữa mình mở hết 10 10 quả xong mình vô mình coi thử là biết liền nó có sao xiết gì không mở phải có được mấy con sao hoặc mấy con có vương miệng luôn nào con thứ ba ok con thứ ba nha refresh lại cái này rồi nào thấy có vẻ xịn xịn hơn mấy con kia nhỉ có cánh có đôi cánh này có vẻ xịn hơn mấy con kia nhỉ nhưng không có hào quang cái gì chưa thấy có hào quang đây Để cho nó vào đây coi thử lại lần nữa nào cái có vẻ cái cánh nó có vẻ nó xịn xịn hơn mấy con kia nha đúng nào nhưng đam này hơi yếu này truy bạo kích con này hơi yếu yếu quá bình thường chưa có con xịn nha anh chị tiếp nè ngồi lên tâm thế cho nó vững vàng nè tiếp quả trứng thứ mấy này ta thứ tư à đó chỉnh phí ra lại là nó rẻ đi được hơn một nửa rồi rồi mở trứng nè kiếp ôi ra chó chị <laughs> ra chó cho vào đây đi con chó này không có gì rồi nhìn không thấy có cái gì rồi ok tiếp tục nào quả trứng thứ ờ, thứ năm nhờ quả trứng thứ năm nhờ năm quả rồi không biết có gì không sắp mặt lờ nữa à, sắp mặt lờ nữa không sao cứ cứ quay cái gì bây giờ còn mở được chứ không biết là thời gian sau á còn mở được không còn có cơ hội được mở không Đó nào hoặc là nó cao quá mình không dám mở nữa rồi không tới một thời điểm vậy à đây là con ngon nào ồ là con gì đây con nhện tiếp không chị con nhện con nhện có đuôi không có cánh lên ok cho vào đây đi cho vào đây đỡ đi chị đó, coi thử nãy giờ được có con nào sao xiết gì không nhỉ hai chục con rồi mấy ngày nay được hai chục con rồi mà chưa có con nào ra hồn tất cả anh chị <laughs> tiếp tục nào năm con nữa nào Ơi, rồi trước sau gì cũng phải ra thôi chị trước sau gì cũng phải ra những con đó thôi mở nào ra thôi mà có nhiều nói chung là ra cái này cũng hên xui lắm chị có nhiều anh chị có nhiều ờ, có nhiều anh ờ, có nhiều anh em thì mở khoảng cỡ một hai quả trứng là ra hết trơn rồi nhưng bây giờ có nhiều anh em mở cả trăm quả mới ra được một con bình thường một con phát quang hơi xịn xịn một chút nào mình mở mới có hai mấy con rồi rồi có con xịn chắc cũng hơi khó rồi nào nhưng mà mũi tin chắc này cũng sẽ được thôi nào trước sau thì phải được may mắn này đúng không mình tin mình may mắn là mình cái tin trước đã còn cái việc có hay không rồi tính tiếp nha rồi ờ, mắt kiến nào cũng nhìn cũng ngầu phết nhà mà không có không có cánh không có gì hết cho vào đây tiếp tục nè với dạ, anh chị à, mua được rồi rồi là ô oh, nó mở luôn rồi nè nó mở mất tiêu rồi nè sang con này rồi ok tiếp tục nào mở tiếp nào ô oh, sao nó mở rồi ta thôi mình còn có ba con nữa thôi bây giờ mình không chỉnh phí nữa đó, coi thử nhân phẩm thế nào cái này là sao ta cái này là sao ta để mình coi thử coi như thế nào nha ồ oh, ok các bạn ơi hồi nãy hình như là mình bị lỗi cái gì đó à, chắc do mình chỉnh tiếng ga đó chị ơi cái con số số mấy này ta số 8 rồi nó đang chỏ này chị bình thường quá ừ, có cái chân cũng hơi ngầu ngầu một chút nhưng mà chắc con này cũng bình thường này bét mở quá trời bét luôn mà chưa thấy ra gì đây ok tiếp tục mở thêm nha còn hai con nữa nha anh chị còn hai con nữa còn hai con nữa hai con nữa hai con nữa hai con nữa không biết được con gì đây ok đập trứng thế nào đang gì đây hồi lại ra hưu nữa cả chị ok cho hưu vào đây luôn con hưu này chắc cũng bình thường rồi không có gì rồi con này chỉ để đào vàng thôi chứ tiếp tục rồi con cuối cùng nè con cuối cùng con cuối cùng ok con cuối cùng nha anh chị bạn con cuối cùng rồi con gì đây ok số gì đây ha con cuối cùng ra đang gì đây ồ oh, ra con khủng long chị con này nhìn nó téo thế đây cho vào đây đi rồi ok mình tổng hợp lại nha hồi nãy thì mình bắt đầu mình à, mình mở là mình đang có 15 con đây đây là năm con tiếp theo mình mở đây mình mở 10 con tất cả mà đây là năm con tiếp theo nữa được nào ok con này chưa vô chuồng hả mình cho vô chuồng ở nào cho vô chuồng rồi còn chuồng nào trống không ta như còn chuồng này trống thì vậy biết đâu con nào chưa cho vô chuồng cho vô chuồng để nó hoạt động nó đào vàng cho mình đi rồi bây giờ mình cũng phải tiếp tục trên con đường mình đi uh, đi uh, ok hết rồi ok rồi vậy là coi như chuỗi CD của chúng ta đã là kết thúc rồi 10 con thì chưa có con nào gọi là đạt gọi là tiêu chuẩn để mà nó nó ừ, đủ để chúng ta có thể nuôi dưỡng nó để tiến hóa nó cho chạy đây ví dụ bây giờ mấy con này bây giờ mình cứ cho nó ăn thôi chứ sao bây giờ đúng nào, mình có thử coi con này cũng chưa chưa mình chưa muốn nâng cấp nó vì nó cũng bình thường quá yeah. Dạ. rồi ok bây giờ mình có thức ăn này mình cho nó ăn thôi mình cho nó ăn là để mà nó lên cấp lên cấp xong rồi mình nó đào nó đào những cái đồng bạc cho mình nè mình trồng trọt bắt đầu mình tiếp tục bây giờ mình tiếp tục cày level thôi tất cả anh chị và bạn ơi rồi ok video của đây tới đây coi như là đã kết thúc rồi Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị vào những video tiếp theo nha Xin chào và hẹn gặp lại nha À với lại tất cả anh chị hãy cho Vũ một like, một subscribe kênh youtube này Nếu mà các anh chị thấy video này hay hoặc là hữu ích Và Vũ có một cái group facebook để có thể là um, anh em cùng vô đây trao đổi với nhau ở trong cái group facebook này Đó thì Vũ sẽ để đường link phía bên dưới luôn Và cũng có thêm một cái telegram nữa Vũ cũng để phía bên dưới luôn tất cả anh chị các bạn Đúng nào Ok rồi video này coi, coi như là đã kết thúc rồi Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị vào những video tiếp theo nha Xin chào và hẹn gặp lại